đăng ký vào đấu cái giải AFF Cup năm 2022 này thôi. Những cái mùa giải trước là Brunei đã không có đăng ký trong cái lịch ờ, tham dự AFF Cup nha anh em. Thì năm nay Brunei sẽ gặp chung ờ, bảng với Thái Lan. Thì Brunei gặp Thái Lan vào lúc 19 giờ 30 ngày 20. Thì hiện tại anh em cũng thấy rồi, cái bảng đấu này có Campuchia và Philippines gặp nhau thì chẳng chắc ăn là Philippines sẽ có 3 điểm để lên vương lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó Thái Lan gặp Brunei thì cũng Brunei cũng rất là yếu rồi. Thì Thái Lan cũng có thể tương lai rất là sáng luôn để vươn lên ngôi đầu bảng. Còn trong cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy Brunei mới vừa thắng Lào với tỷ số là 1-0, trước đó thì thua Maldives với tỷ số 3-0, thua Malaysia với tỷ số 4-0 thì anh em thấy thằng Brunei này cái phong độ của thằng Brunei này nó vắng mặt trong nhiều năm AFF e Cup nhưng mà năm nay cho nó trở lại nó sự sự trở lại của Brunei cũng vẫn dở như xưa chứ không có cái gì khác đâu nha anh em còn bên phía Thái Lan thì anh em cũng thấy cái Thái Lan phong độ của thằng Thái Lan cũng đang ổn định vừa rồi mới vừa trận giao hữu thì Thái Lan à, thắng à, Myanmar nha anh em Myanmar với tỷ số 6-0 và để uh, thua trước uh, tại Bắc Trung Hoa với tỷ số 1-0 khi trận này Thái Lan chấp hơi sâu chấp tới 3,75 nhưng mà giao hữu thì mình không có thể nói được này không có thể nói được giao hữu nhiều khi chung đội hình 4 đội hình 5 ra đá của không chừng thì anh em thấy những trận trước đó Thái Lan đã có những trận thắng rất là quanh quanh liệt liệt anh em còn trong cái lịch sử đối đầu thì Brunei nó vắng mặt này cũng trong mấy mùa AFF Cup rồi thì cũng chưa có cái lịch sử đối đầu của um, Brunei và Thái Lan. Còn cái đội hình dự kiến thì hiện tại chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em xem. Nhưng mà cái tỷ lệ kèo hiện tại là mình cũng mới cập nhật sơ cho tất cả anh em cái tỷ lệ kèo thôi. Đây hiện tại là mình cập nhật cái tỷ lệ kèo là Thái Lan chấp Brunei với 1,25 nhưng mà có thể là 1.5 anh em, có thể 1.5 hoặc 1.75 tại trận này Thái Lan chấp hơi sâu. Brunei do là nó yếu thế hơn. Và tài xỉu 3,25 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo Thái Lan cho mình nha anh em Anh em vào mã kèo Thái Lan Nhưng mà nếu tới đó tài xỉu có lên ba trái rưỡi Thì anh em vào cái mã kèo xỉu cho mình Thì tương lai Thái Lan nó sẽ nó ăn từ 20 đến 30 Và Brunei sẽ không có một cái bàn thắng nào rồi vào được Thái Lan đâu anh em chỉ được khi Thái Lan nó là người ghi bàn thôi chứ bờ này thì không có được ờ, cơ hội ghi bàn đâu thì đó đó là cái vấn đề mà mình nhận định cho tất cả anh em thì anh em muốn chơi được những cái mã kèo này nó lợi nó hiệu quả hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì có những cái mã kèo rung nè kèo tài thẻ nè anh em thì anh em chơi những cái mã kèo này đó, nó chắc ăn lợi nhuận cho anh em cao hơn còn anh em chơi ở ngoài á, những cái kèo chính á, nhiều khi tỷ lệ anh em ăn nó rất là thấp còn anh em chơi kèo phụ tỷ lệ em ăn anh em ăn nắm chắc trong lòng bàn tay luôn cái đó là vấn đề mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi được những cái mã kèo phụ mà hiệu quả nhất thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Thái Lan và Brunei thì mình cũng đã có nhận định cho tất cả anh em cái trận Campuchia và Philippines rồi thì anh em nào mà đang xem á, thấy hay thì để lại cho mình một uh,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 thì thông tin của mình để dưới phần bình luận anh em cứ nhấn vào phần bình luận anh em sẽ thấy cái thông tin liên lạc của mình thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em trận Thái Lan và Brunei thì à, anh em à, nhớ nhắn cho mình một lượt đăng ký và một lượt like để anh em có thể nhận được những video sau mà mình ra sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau